Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá. Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em một trận ở ờ, uh, trận đấu ở giải AFF à, Cup, trận đấu mà mình nghĩ rằng là rất nhiều ở ờ, uh, những uh, người con ở Việt Nam quan tâm, trận đấu ở giữa Việt Nam và Lào. Và ngày hôm qua thì Việt Nam chúng ta đã đánh bại Lào với tỷ số là 6-0. À, tuy nhiên thì à, trận đấu vừa qua cũng không thể nào mà đánh giá được hết sức mạnh của Việt Nam chúng ta cũng như là Lào họ chỉ là tung ra đội hình trẻ và tất nhiên ờ, bóng đá Lào hiện tại đang vẫn đang hướng về tương lai quan trọng là tương lai ở đâu thì uh, còn lâu mới nói đúng không đấy thì uh, không đề cập đến những vấn đề chuyên môn thì ngày hôm qua chúc mừng tất cả anh em trên kênh cũng như là anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng kèo Việt Nam với Lào rồi cũng như là chúng ta cũng đã bú khá là nhiều kèo mình nghĩ rằng là ngày hôm qua chắc là anh em chúng ta đã vớt vớt lại được ờ, những gì từ World Cup đúng không? Đấy. Thì mình cũng nói rồi, tất cả mọi giải đấu thôi, kể cả lớn nhỏ, kể cả bóng chính hay là bóng cỏ hay là kể cả World Cup thì mình cũng đã nói với anh em đó là chỉ là một giải đấu thôi. Không phải là uh, cái gì quá quan trọng để anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào và kiếm được tiền ở những cái giải đấu như vậy đúng không? Kể cả World Cup năm nay anh em chúng ta có thể thấy rằng là uh, thật sự là rất khó chơi và đặc biệt rằng là trọng tài cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của các trận đấu kể cả quân cúp đấy <clears throat> rồi không nói Myanmar nữa đến với những trận đấu vào uh, đêm hôm nay cũng như dạng sáng ngày mai những trận đấu ở cúp C1 nữ anh em nhé À, dạng sáng ngày mai vào lúc 3 giờ còn có một trận đấu nữa đó là trận đấu ở cúp Liên đoàn Anh với Manchester City và Liverpool thì à, trận đấu đấy thì mình có làm ở trên kênh ca bóng đá cho anh em rồi trận đấu đấy thì mình có làm trên kênh ca bóng đá cho anh em rồi thì anh em nào mà muốn uh, cập nhật thông tin cũng như là muốn nhận uh, uh, kèo mà mình nhận định cũng như là mình uh, lên cho anh em để anh em tham khảo ở trên kênh thì anh em có thể qua kênh uh, ca bóng đá để anh em xem trận đấu uh, mình nhận định cũng như là để cho anh em một số mã kèo mà anh em chúng ta có thể uh, đầu tư cũng như là chơi ở trận đấu giữa Manchester City và Liverpool anh em nhé còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những trận đấu cúp C1 nữ trên kênh xem kèo bóng là có tiền uh, có 3 trận đấu anh em trận đấu ở ờ, bảng B có sự góp mặt của AS Roma cũng như là Wolfsburg Wolfsburg là đội bóng nữ mạnh nhất ở Đức thời điểm hiện tại anh em nhé và một trận đấu nữa mình nghĩ rằng là cũng khá là hay đó là trận đấu giữa Chelsea và Paris Saint-Germain Chelsea là đội bóng hiện tại đang là mạnh uh, phải gọi là top 1 top 2 ở ngoại hạng Anh ở ở nước Anh và PSG là đội bóng cũng mạnh uh, nhất nhì ở Pháp. Uh, chưa kể rằng còn đó đó là Olympic Lyon nữa anh em. Điểm qua một chút về hai cái bảng đấu mà có sự góp mặt của 6 đội bóng này. Chelsea và Paris Saint-Germain thì đã vào vòng trong rồi khi mà Real Madrid cũng như là Villarreal thì ờ, đều có 5 điểm cũng như là không điểm thôi không thể cạnh tranh được với vị trí thứ nhất cũng như là vị trí thứ hai của ờ, Paris Saint-Germain cũng như là Chelsea còn một trận đấu nữa mà đúng không em và tiếp đến đó là ở bảng B Wolfsburg và Roma hiện tại cách nhau chỉ có một điểm thôi và trận đấu tối nay uh, là xác định rằng đội bóng nào sẽ là đội bóng giành vị trí nhất và nhì bảng thật sự mà nói thì Wolfsburg họ sẽ không ngán uh, những đội bóng ở Chelsea hay là Paris Saint-Germain nhưng mà về phía AS Roma thì lại khác uh, thật sự mà nói thì AS Roma vào vòng trong mà gặp ờ, Chelsea hay là Paris Saint-Germain thì cũng như nhau thôi quan trọng là trận đấu mình nghĩ quan trọng nhất đó là trận đấu giữa Chelsea và Paris Saint-Germain khi mà cái tranh nhất nhì này nó mới là quan trọng để tránh gặp Wolfsburg đội bóng mạnh nhất Đức thời điểm hiện tại. À, xem một chút về hiệu số anh em nhá đây mình sẽ làm cho anh em về trận đấu giữa Chelsea và Paris Saint-Germain đi à, xét về hiệu số Chelsea hiện tại đang là dương đến tận 15 à, và Paris Saint-Germain dương có 9 thôi 15 và 9 cách nhau 6 à, 6 bàn thắng và Paris Saint-Germain muốn chiến thắng uh, cũng như là xếp đầu bảng thì bắt buộc Paris Saint-Germain họ phải thắng Chelsea 6-0 6 bàn thắng cách biệt 6 bàn rất là khó đúng không anh em rất là khó đấy và uh, theo mình nghĩ thì ờ, cả Paris Saint Germain cũng như là Chelsea họ cũng không ngán gặp Wolfsburg lắm đâu đấy với thời điểm hiện tại với lực lượng cũng như là con người hiện tại của cả Paris Saint-Germain cũng như là PSG hiện tại kèo chấp là Chelsea chấp Paris Saint-Germain 0.5 anh em nhé Ờ, nhà cái vẫn đang đánh giá rằng là Chelsea có phần nhỉnh hơn vì đội bóng của anh. Tuy nhiên thì uh, ở Paris Saint-Germain mình uh, thấy rằng là đang có một cặp tiền đạo khá là xuất sắc của đội tuyển Pháp đó là Diana cũng như là uh, gì ta? Đó là Katoto. Đấy, cặp uh, tiền đạo của Pháp anh em nếu như anh em nào mà theo dõi Euro nữ năm nay đúng không? cặp tiền đạo Diana cũng như là Katoto của Pháp đá hay như thế nào đấy đấy thì mình vẫn có một chút niềm tin vào Paris Saint-Germain trong trận đấu tối ngày hôm nay hơn thật sự mà nói thì trận đấu này cũng chỉ là trận đấu thủ tục của cả hai đội bóng thôi đúng không đấy thì mình sẽ đặt đội thiên về đội bóng cửa dưới nhiều hơn so với là cửa trên Chelsea mặc dù là trận đấu này là trận đấu được thi đấu ở trên nước Anh nhá sân nhà của nữ Chelsea anh em nhá đấy 0.5 ờ, và cái tài cái tài này thì ờ, chúng ta phải xét một chút về những trận đấu vừa qua của cả Chelsea cũng như là PSG. Chúng ta sẽ chỉ ờ, nhắc đến những trận đấu gần đây thôi anh em nhé. Đây, ở Chelsea, nói về Chelsea thì ờ, hiện tại vẫn đang bá chủ ở giải gọi là ngoại hạng Anh nữ. Anh em ạ, ngoại hạng Anh nữ đấy, gọi là ngoại hạng Anh nữ đấy. Thì bốn trận đấu gần đây nhất thì Chelsea họ ghi ít nhất là hai bàn thắng anh em nhé ít nhất là hai bàn thắng đấy 3-1 Aston Villa này 3-1 uh, ờ, Manchester United rồi là 3-1 Tottenham và 2-0 trước Real Madrid còn với Paris Saint-Germain thì sao Paris Saint-Germain họ cũng đang đá ở giải ngoại hạng Pháp nữ thì những trận đấu vừa qua của Paris Saint-Germain 5 trận đấu 5 trận đấu vừa qua uh, chỉ có một trận đấu là thắng đội uh, ờ, Villaginia với tỷ số 5-0 còn lại là toàn là 1-0 anh em này 1-0 toàn là ghi một bàn à, ờ, Bodak thì là 3-0 và để hòa trận đấu gần đây nhất là để hòa cả Montpellier nữa đấy Montpellier nữa đấy thì cũng chỉ ghi được hai bàn thôi anh em ghi được hai bàn thôi anh em nhá ghi được hai bàn mình nghĩ rằng là với việc mà anh em chúng ta uh, những trận đấu vừa qua đây anh em chúng ta thấy với cái kèo tài 2.5 kèo 2.5 anh em nhé những trận đấu vừa qua ba trận đấu gần đây nhất đi thì Paris Saint Germain ghi trung bình mỗi trận là ba bàn đấy thì anh em chúng ta có thể đi cái tài 2.5 được thì Chelsea cũng vậy anh em Chelsea cũng vậy Chelsea ba trận đấu gần đây nhất họ ghi ít nhất là ba bàn rồi mỗi trận trung bình là ba bàn đấy thì anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái tài 2.5 đấy đây sẽ là hai mã kèo mà mình gợi ý cho anh em và tất nhiên rồi ngoài ra còn những cái mã kèo đặc biệt mà anh em chúng ta có thể đặt niềm tin khi mà trong đội hình của cả hai đội bóng này đều đang có những cầu thủ khá là hay hiện tại kèo đặc biệt họ cũng đóng rồi anh em ạ kèo đặc biệt cũng không có mấy mà chỉ có uh, kèo trên dưới thôi nói chung là bóng đá nữ thì chỉ có kèo chính thôi còn những kèo phụ thì mình nghĩ rằng là chắc khi nào trận đấu diễn ra thì có thể sẽ có những kèo góc và uh, còn nữa đó là đây cái kèo 15 phút nữa đấy kèo uh, một chỉ thế thôi không có nhiều thì không sao cả anh em chúng ta có thể là niềm tin và một cái mã kèo nữa mà mình nghĩ anh em chúng ta cũng khá là hay để anh em chúng ta có thể đầu tư đó là kèo châu Âu kèo châu Âu này là kèo đồng banh anh em nhé kèo không chấp gì cả kèo không chấp gì cả và anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào đội nào cũng được mình thì vẫn có đặt niềm tin vào Paris Saint-Germain chiến thắng trong trận đấu này đấy được chưa đây sẽ là ba mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể chơi ở cúp C1 nữ vào dạng sáng ngày mai lúc 3 giờ cùng giờ với Manchester City và Liverpool anh em nhé. Còn bây giờ thì anh em nào mà đấy lấy kèo thì anh em lên trên kênh còn anh em nào thích cái cách chơi của mình cách chơi của mình là cách chơi running đấy thì anh em nào mà thích cách chơi của mình thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua zalo cũng như là telegram bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo